Xin chào nha à, Tiếp tục quay trở lại cái video về công nghệ chơi bài lá bịp Thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với nha Về cái sản phẩm áo đổi bài Cái sản phẩm này thì anh em mà sử dụng để chơi à, liêng, chơi bài cây Hoặc là chơi bài cào Đấy. Đi chơi thì anh em không cần phải đem bài theo cả Đấy. À. Sản phẩm áo này nhé thì anh em dùng bài nào cũng được Không nhất thiết phải à, bài hàng Cách chơi đơn giản thôi à, ở ờ, cái áo này nó có một phần máy đổi bài và nó rất mỏng ở trong cái áo anh em à, đi chơi anh em sẽ ham một lá bài của cái bộ bài anh em chơi đấy ví dụ anh em lên à, những bắn liêng nó điểm số có 6 điểm bài này anh em có thể không theo em bỏ bỏ thì em chọn một trong ba lá bài này em hao đi thì à, anh em uh, muốn dấu kênh nào em bỏ xuống cuối cùng và ờ, anh em à, sẽ cầm tách bài ra như V này làm tắt quẹt tay qua như này Đấy. là em đã giấu thành công ra bài đó và sau khi giấu ra bài rồi anh em hãy cố gắng nhớ cây là cây gì để chất cân đổi chúng ta không bị à, lẫn đây chúng ta lại có cây 4 à, cây 5 và cây 7 6 điểm bài thôi và rồi tôi kết thúc cây 7 bây giờ tôi sẽ đổi cây 4 sang cây 7 để 9 điểm bài từ 6 điểm thành 9 điểm thì cơ hội chiến thắng của em sẽ cao hơn Đây. nhìn này rất đơn giản thôi rất là nhanh và cái sản phẩm này thì máy rất là êm luôn anh em có thể chơi ở những chỗ mà sân chơi yên tĩnh hoặc chơi ban đêm vô tư luôn không hề bị lộ khi chơi chúng ta chỉ cần mặc mũi áo thôi không cần phải đưa bài biết gì vào cả anh em nhé này tiếp tục 7 điểm bài Đó. 7 điểm bài này chúng ta có cái ờ, bốn bên trong chúng ta cảm thấy không hợp bài chúng ta phải bỏ không đủ cái này đây là không bán nào em cũng đổi anh em nhé chúng ta phải nhớ cây chúng ta muốn giấu đi cây gì hợp hay không cắm cột đây ra các bảy điểm bài tiếp chúng ta cảm thấy cái à, bốn không hợp là thôi ví dụ với nhá anh em lên bài bình thường và anh em à, sẽ lên à, cây 3, cây 5 và cây 2 Đấy. chúng ta tròn điểm tròn điểm của chơi riêng là ta thua rồi chúng đổi cái hai sang cái bốn để có bắn nghiêng là bốn năm dạ, đơn giản được rất đơn giản thôi từ một bắn à, bài điểm số à, không điểm điểm điện mà thành bắn sát à bắn lưng ở bốn năm thì cơ hội chiến thắng của em đã cao hơn rất nhiều chỉ cần một cái áo thôi không cần phải à, đem bài đi điều cả mà không cần gì phải tay nghề làm gì cả đúng không áp dụng trên liêng trên ba cây trên bài cào rất thuận lợi bài tuần bài tháng chín rất là thuận lợi cho anh em luôn đi không cần phải đem bài đi biết theo để hết bài thì lấy bài nào cũng được không phải mua bài ngoài hay là không cần phải dùng bài hàng như các công nghệ khác ngoài cái áo được bài tôi làm video còn ra nhé thì cơ sở còn có nhiều mẫu áo khác từ áo phông áo sơ mi à, áo cổ tay hay là áo bụng chúng tôi đều có cả anh em nhé có rất nhiều mẫu mã và rất nhiều size luôn anh em dù à, cân nặng 45 cân hay là 7 80 cân chúng tôi đều có size cho tôi nha mặc vừa vặn người thôi anh em ở gần à, cơ sở chúng tôi thì lên cơ sở để có thể thử những chiếc áo vừa người nhất Đấy, hoặc lấy những cái à, sản phẩm ưa thích nhất chúng tôi có cơ sở bên xe mỹ đình và bên xe miền đông còn anh em ở xa mà không được đi lại chúng tôi sẽ gửi hàng cho anh em Đấy. em uh, mua sản phẩm tôi lỡ một điểm một trong vòng à, một tuần và bảo hành cho em trong vòng 6 à, tháng em làm yêu cầu thì hãy cho qua số điện thoại 0974 07 thứ ba gặp Tôn Macao xin chào anh em